À, xin chào các bạn trong cái video này thì uh, cô Cảnh sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách um, đọc và phân tích uh, tất cả những cái chỉ số ở trong Fairbase uh, ờ, ứng dụng thì uh, trước hết là khi các bạn vào Fairbase thì đây là một cái um, trang um, control một cái uh, console của Fairbase thì bây giờ uh, cô Cảnh sẽ chọn một cái uh, app để mà um, phân tích ha ví dụ như mình sẽ chọn cái app về QR code này đi thì khi mà các bạn vào trên một cái trang um, đầu tiên thì trong cái trang này thì uh, trang hôm đấy gọi là project overview thì trong cái phần này là daily active thì một ngày là nó có active à, ờ, với cái số lượng ừ, như thế này là 429 thì cái app này á, cái độ retention nó nó cỡ khoảng 7,7 ờ, phần trăm đấy thì uh, trong con phần crash thì đây là những cái lỗi uh, ừ, crash ha, những cái lỗi nó bảo ở đây ok rồi thì à, mình sẽ vào phân tích những cái cơ bản ở trong cái um, Firebase đối với một cái ứng dụng thì trước hết là các bạn vào ở trong phần real time analysis thì à, khi mà các bạn click vào đây thì chúng ta sẽ thấy được cái um, những cái user nó đang à, à đang like đang active trong cái phạm vi này à, <coughs> trong vòng uh, 30 ờ, phút ha thì ở đây nó gồm có là 30 user nó đang sử dụng ở trong cái khu vực này thì một cái là đang sử dụng ở gần Mỹ này hay là sử dụng ra này ok thì đây là mình thấy rõ ở trong cái vị trí location của cái số lượt user này đang ờ, like đang sử dụng cái ứng dụng của mình ha thì ờ, trong phần real time analytics này thì mình sẽ phân tích được những cái những cái nước những cái top là nước đầu tiên ví dụ như mình sẽ thấy được ờ, cái nước nào nó đang sử dụng đang dùng ứng dụng của mình ha bây giờ mình chuyển sang cái phần Analyst pro để mình thấy rõ về điều đấy tất cả những cái vấn đề về cơ bản về ờ, mình phân tích dữ liệu, dữ liệu của người dùng user rồi trong phần này thì ờ, các bạn nhìn thấy user activity over time thì đây là 30 ngày ha một ngày là trung bình một ngày là 429 còn 7 ngày là hai à, 2004 này còn à, 30 ngày qua thì là nó à, sử dụng 7 7,8 à, nghìn ha thì trong phần này còn cái bảng bên này thì à, cái này là 30 phút <clears throat> nó hiển thị là bao nhiêu số lượng bao nhiêu real time real time có nghĩa là th trong thời gian thực thì trong giờ thời gian thực ấy thì những cái nước nó sử dụng cái app của mình á là bao gồm là Bangladesh, India, Brazil cái, cái cái um, cái app này thì mình để cái chế độ theo kiểu là organic thì um, nó hầu như nó tập trung vào những cái nước này là nhiều đấy ờ, top 1 luôn ờ, top đầu tiên luôn rồi đây là cái um, những cái chỉ số để mình biết được là uh, top country là những cái người mà hay dùng là bao nhiêu thì mình có thể là chọn view real time này để mình à, xem chi tiết hơn kích vào view real time ok mình sẽ paste lại ha mình biết ờ, hiện tại nó sử dụng ở cái vùng nào là nhiều nhất để mình ờ, biết mình đo lường ha mình phân tích rồi tiếp theo đến phía dưới này thì đây là những cái version những cái version mình cập nhật thì ở đây là những cái version 4.2 ờ, nên hiện tại 4.2 thì nó là sử dụng nhiều nhất còn những version dưới này thì nó ít uh, sử dụng uh, <coughs> đây nó đang live version 4.2 ha rồi um, mình biết được là những cái version nó đang live và cái số lượng uh, user nó download hàng ngày ừ, tiếp theo phía dưới này đây cái chỉ số là một phút 21 giây thì đây là trung bình tỷ lệ trung bình mình thoát trang hoặc là à, tỷ lệ trung bình họ đang um, trung bình um, mỗi user nó đang dùng á nó dùng ở trong vòng khoảng một phút 21 giây thôi và ok thì đây là cái cái gọi là giống như là tỷ lệ thoát đấy thì là dùng mà à, xuống dưới này thì à, cái, cái này là user retention cái user retention này có nghĩa là cái à, tỷ lệ giữ chân người dùng ha à, ở đây là các bạn có thể là tích vào cái đầu tiên ha cái đầu tiên của ngày đầu tiên á, đây một á, thì à, bao nhiêu phần trăm thì cái ứng dụng của mình là chỉ có 6,9 phần trăm thôi à, và ngày thứ um, ngày thứ hai 5,3 đó nó à, giảm giảm giảm dần đều như thế này ha ok vì có thể là nó đến cái ngày thứ 18 là nó à, quay lại nó dùng thêm 4 phần trăm nữa ha đấy thì đây là cái tỷ lệ nó quay lại người dùng nó dùng cái ứng dụng của mình ok phía dưới này tiếp view view by page thì à, nó sẽ xem những cái uh, những cái page à, ví dụ main activity nó hiển thị là 19k fast activity uh, scan uh, à, barcode và history create uh, à, activity là trang tạo ra cái QR code đó. scan barcode thì tất cả những cái này uh, là nó sẽ xem mình thấy được <clears throat> cái cái cái cái activity là cái màn hình nào nó dùng nhiều về trong chức năng á, thì cái ứng dụng này là nó dùng rất là nhiều trong phần là scan activity dùng để scan à, QR code là chính uh, barcode còn những cái uh, uh, barcode activity này nè ha thì những cái cái mà liên quan đến history thì nó rất là ít và à, mình có thể tạo generate hay là create activity bằng một QR code hoặc là barcode thì rất là ít cái chức năng nào ít dùng thì như vậy là mình sẽ tập trung vào cái app này là tập trung uh, chính là trong phần cái chức năng về scan thì nó rất là ok cái tỷ lệ nó mở ra rất là nhiều ha nó view rất là nhiều view by pay này á, thì mình có thể là kích vào đây xem chi tiết hơn đấy thì cái main activity là nó, nó nhiều hơn ha À, uh, slash activity là thứ hai uh, scan activity uh, cái scan um, cái cái cái màn hình về chức năng scan thì khá là nhiều rồi ok um, trong phần này thì có những cái bảng chi tiết hơn ví dụ như là cái phần scan ha uh, scan activity thì cái tỷ lệ nó dự chân lại gọi là trung bình về thời gian mà dùng á, thì cũng khá là nhiều um, 38 ha 38 giây còn thằng ba code activity thì 51 à, giây đấy thì à, ở trong cái cái cái dashboard trong cái cái phần phân tích này á, chúng ta có thể là phân tích được cái tỷ lệ phần trăm mà dự, dự chứng lại người dùng đối với những cái màn hình đó thì nó sẽ sâu rất là chi tiết ở đây và viewer user thì cái tỷ lệ những cái user như thế này có thể là quay lại uh, hai lần uh, ba lần ha có thể như vậy còn còn đây là user đây là cái tổng số user còn đây là số view đấy rất là rõ ha ok thì ví, ví dụ như là đây là um, 6 ngàn 6 ngàn 800 6 ngàn 865 ờ, user nhưng mà nó hiện thì view là 18 nghìn thì như vậy là trung bình là một user như vậy là dùng hai ba lần ha đấy gần ờ, gần ba lần và cái tỷ lệ trung bình nó dùng ở đây rất là chi tiết về cái uh, đọc những cái chỉ số này thì cái ứng dụng nào mà nó dùng nhiều chẳng hạn ví dụ ứng dụng à, barcode tại barcode scan thì những cái ứng dụng này nó dùng rất là nhiều và cái tỷ lệ thoát trang thì nó ít ha. ví dụ như ở trong cái phần này thì tỷ lệ thoát trang khoảng um, à, 15 hoặc là 10 giây như thế này thì là đáng lo ngại ví, ví dụ như cái phần risk activity thì đây là một cái màn hình về để tạo ra cái QR code và barcode à, thì cho nên á, ở đây nó, không biết vì sao mà nó chỉ có 10 giây thôi thì có thể là nó vào trong cái màn hình này nó không biết cách tạo không biết biết cách để tạo ra một cái activity à, cho nên là nó có thể là thấy nó thoát ra uh, thoát ra nhiều còn cái phần à, create barcode thì cái này rất là nhiều này một phút trung bình một phút là 7 giây thì create barcode code activity này á, là tạo những cái barcode á, thì có vẻ là khả thi ha nó dùng nhiều uhm, đây nó dùng và quay lại rất là nhiều ví dụ như là 400 uh, ờ, người dùng uh, trong phần uh, cái um, increase barcode activity thì uh, trung bình của nó là ba ba lần ha hơn ba lần bốn lần uh, quay lại ha đấy và cái thời lượng thời lượng của nó dùng là một phút 7 giây cũng khá là khá là lâu đấy thì mình thấy là thằng này đã có giá trị này cái màn hình này này chức năng này và cái scan cái barcode là ok thì đây là những cái mình ờ, phân tích và đo lường những cái uh, cái chức năng ở trong cái ứng dụng những cái màn hình ứng dụng và mình xem được cái số view xem được cái số lượng user và mỗi user đấy dùng lại bao nhiêu lần và trung bình ờ, mỗi cái mỗi cái một à, cái màn hình như vậy á là dùng à, thời gian bao nhiêu đấy rồi ok à, mình quay lại phần analyst dashboard rồi trong cái phần à, analyst dashboard này thì mình đã phân tích cho các bạn về những cái cơ bản nhất rồi ha thì ngay cái phần dưới này á thì cái phần total revenue và e-commerce revenue tất cả cái này thì mình không tích hợp vào mode ha bây giờ mình đến cái phân tích cái phần uh, grad list uh, list cái này là cái phần um, uh, chúng ta sẽ check in mình xem những cái lỗi ở trên uh, ứng dụng của mình nó sẽ báo cáo về Firebase thì um, chúng ta có thể là xem check in ở trong vòng là 30 ngày thì chúng ta click vào là last 30 ngày để phân tích xem có những cái lỗi gì thì ở đây cái phần trend này là, là gồm có bốn lỗi ha, của bốn user thì đây là cái lỗi này cũng không đáng lo ngại và các bạn muốn xem chi tiết thì ờ, về trong phần issue ở ờ, trong phần là future issue thì chúng ta có thể là tích vào đây có thể xem rất là nhiều cái cái, cái option nhận, nhận cái lỗi ví dụ như là issue uh, ờ, stage uh, khi mà open lên hoặc là cái cloud move issue signal hoặc là trên device mình xem những cái device nào nó thường xảy ra lỗi ha và operating system thì trong phần operating system này là những cái nó sẽ báo cáo những cái version Android uh, trên um, device user nó lỗi là thường thường ở um, cái version nào thì ví dụ ở đây là khi mà click vào là um, operate uh, operate system thì nó có lỗi một event ở, ở trên um, cái Android 11 và Android 7.7.0 uh, ờ, Android 10 Android 10 thì nó gồm có hai event đấy thì các bạn click vào đây thì các bạn sẽ có thể xem được tất cả những cái um, những cái version đấy ha thì uh, ở đây là cái những cái version của app này thì những cái version này mình đã cập nhật hết rồi đấy thì còn những cái version về uh, uh, 4.2 của mình mới đây thì nó ok rồi thì tất cả mọi cái chúng ta có thể là uh, search trong phần issue này ha đây um, ví dụ như là Galaxy Note thì nó có một event nó bị lỗi uh, Galaxy dụ mình click vào đây mình xem nó bị lỗi cái gì nó sẽ báo cáo ở trong phần này ha đấy event lỗi và một cái user thì các, các bạn có thể là uh, tích vào đây chúng ta xem chi tiết hơn cái lỗi này nó sẽ báo cáo rất là chi tiết những cái này thì chúng ta có thể report phần này thì cái này ờ, mình đã fix rồi ở ờ, trong phần um, uh, 2.6 cái version đấy thì cái hồi xưa mình đã fix và tất cả những cái start tree uh, key và lock uh, tất cả những cái này thì nó ghi rất là rõ trong phần này thì chúng ta có thể là export những cái chi tiết này để làm thành document để mình uh, fix lại thuê bên chỗ uh, dev hoặc technical để fix lại thôi đấy thì đây là những cái cơ bản về cross list uh, chúng ta phân tích và đọc ở trong cái file bay Ok vậy um, trong cái um, video này thì mình đã chia sẻ cho bạn ở mức độ là một cái kiến thức basic gọi là đọc và phân tích những cái dữ liệu đơn giản ở trong cái nền tảng Firebase đối với một ứng dụng. Thì um, chúng ta xem ở phần uh, cái tổng quan về real time analysis và phân tích những cái chỉ số quan trọng ở trong phần analysis dashboard và mình sẽ xem cái app của mình có những cái crash những cái lỗi gì không. Uh, thì um, trong cái buổi um, này thì à, mình sẽ chỉ có chia sẻ các bạn uh, như vậy thôi thì chắc chắn sẽ hẹn các bạn ở trong một cái dịp khác uh, mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn về những cái chức năng và những cái ứng dụng ở trong Fairway đối với trong cái việc phát triển ứng dụng thì um, uh, các bạn ủng hộ cái kênh của mình thì các bạn nhớ đăng ký subscribe cái kênh Quốc Media và uh, Quốc sẽ Quốc Anh sẽ chia sẻ cho các bạn thêm nhiều cái video tiếp theo nó mang tính hữu ích trong cái quá trình phát triển ứng dụng mobile app và cái quá trình mà kiếm tiền MMO Ờ, cảm ơn các bạn chào các bạn hẹn gặp lại các bạn một cái video khác